nhất là lại ngồi ngắm bác hút thuốc lá cái đợt say sưa đợi bác hút được nửa điếu rồi mới bảo bác cho cháu thì bác cũng phải thế nào ta mới thế được chứ các đồng chí bác cho cháu bác có cho đâu các đồng chí bác cười bác lấy một điếu thuốc lá nguyên bác tặng còn bác vẫn hút tiếp bác không cho bác nói câu này ta xem bác có con người không nhé bác bảo sao mà chú khôn vậy gái một con thuốc ngon nửa điếu chú lại xin của bác à, chính là phong cách của các đồng chí